Câu hỏi từ nick Facebook của bạn có tên là Bích Thủy hỏi rằng Kính Bạch Thầy, con có chuyện xin Thầy cho con biết. Hôm trước, con có đi dự một lễ đám ma của một gia đình bác Phật tử do Sư Thầy Chùa Ba Vàng làm chủ lễ. Con thấy lễ tang rất ý nghĩa và con cũng mong muốn khi mẹ con qua đời con mời các thầy về giúp cho nhà con vì mẹ con lâm bệnh nặng rồi. Nhưng con có một lo lắng là khi con hỏi một bác Phật tử thì bác ấy nói rằng mời sư chùa Ba Vàng tốn nhiều tiền lắm. Nghe không? Đi hỏi một bác Phật tử, bác bảo mời sư chùa Vàng tốn nhiều tiền lắm. Con mới đi đến nhà của cái bác Phật tử mà có đám tang kia để hỏi, thì bác ấy nói rằng các thầy có đòi hỏi gì đâu. Sau khi đám tang xong mình lên chùa tạ lễ bao nhiêu là tùy mình, mình cúng thì mình được phước chứ sao. À, thế thì bạn này bạn ấy đi hỏi một vị Phật tử thì lại bảo là à, mời các sư chùa vàng lễ là tốn nhiều tiền lắm thế thì bạn này bạn mới đến cái nhà mà có đám tang đấy bạn hỏi thì cái gia đình bác phật tử có đám tang đấy bảo là các thầy có đòi hỏi gì đâu và sau khi đám tang xong mình lên chùa mình lễ tạ bao nhiêu là tùy mình mình cúng thì mình được phước chứ sao ừ. con thật không biết thật hư thế nào việc của mẹ con lại đến gần rồi nên con rất mong muốn được nghe câu trả lời từ chính Thầy. Con hỏi có gì không đúng, xin Thầy bỏ quá cho con, nhà con ở Hạ Long ạ. À. <laughs> Đấy. Ê, kính thưa đại chúng, Thầy xin trả lời câu hỏi của bạn Bích Thủy như thế này. Trước hết, ấy, quan điểm của Chùa Ba Vàng thì nhất quán từ xưa đến nay, theo cái tâm nguyện của Thầy, đi xuất gia không phải là một cái nghề để kiếm tiền thưa đại chúng không phải một nghề kiếm tiền như một số các vị mà có những cái suy nghĩ tầm thường họ vẫn nói xuất gia là nghề kiếm tiền thì đối với thầy và tất cả chư tăng của chùa không một ai lại nghĩ đi xuất gia là nghề để kiếm tiền cả mà phải thấy đi xuất gia là một cái lý tưởng rất cao quý, một cái hoài bão phụng sự chúng sinh, ừ. đem ánh sáng của Phật Pháp đến với tất cả chúng sinh. Thượng cầu Phật Đạo hạ hóa chúng sinh, đấy là tâm nguyện chân chính của người xuất gia. Dạ. Đấy là lý tưởng của người xuất gia. Thưa đại chúng, cái thời đại bây giờ thì đúng là có nhiều người người ta nghĩ rằng làm gì có lý tưởng sống ở đời này làm gì còn ai có lý tưởng nữa lý tưởng chắc cũng chỉ là lý tưởng tiền chứ làm gì có lý tưởng nhưng thưa đại chúng không phải với ai thầy không biết nhưng riêng với thầy thì xuất ra là lý tưởng mà thầy đánh đổi đem cả cuộc đời của mình để đánh đổi cái lý tưởng này và không ai có thể làm cho thầy thay đổi được cái lý tưởng này cái lý tưởng thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh này không ai có thể đánh đổi được. Thầy đem cả thân mạng của Thầy ra để Thầy phụng sự lý tưởng này. Chứ không phải là ở đời này không còn ai sống có lý tưởng, thưa đại chúng. Chúng ta nhìn cuộc đời như thế thì quá bi quan. Thầy nhìn thấy trong Phật tử mình đây thế có rất nhiều người tuy nhà rất nghèo nhưng sống rất là tốt đẹp. Đúng là với cái tinh thần một người Phật tử thuần thiện, rất tốt đẹp, rất phụng sự. Rất nhiều Phật tử luôn, không phải ít đâu. Và phải, phải nói là Phật tử chùa mình rèn được cái tâm như thế rất là quý. Đấy, lên chùa lăn xả công việc, không kể ngày đêm sớm tối, không tiếc nữa. Nhiều khi là, là hy sinh cả việc nhà để lo việc tam bảo, không có một cái đòi hỏi gì cả. Đấy là sự thật thế thì tại sao lại nói là là không có lý tưởng bây giờ không có ai có lý tưởng cả ai cũng vì tiền không phải thế đó thì thưa đại chúng đối với chùa ba vàng tất cả tăng ni và thầy nghĩ cả phật tử chùa ba vàng cũng thế nghe không? riêng với tăng ni là tuyệt đối xuất ra là lý tưởng phải tu tập cầu giác ngộ và đem ánh sáng phật pháp đến với chúng sinh, với mọi người. Đấy là lý tưởng. Đó. Thì từ cái tâm nguyện này của Thầy mà nó triển khai ra tất cả các công việc. Cho nên thưa toàn thể đại chúng, mọi Phật sự của Chùa Ba Vàng đều để quảng kết thiện duyên và dẫn dắt mọi người đến với đạo. Tất cả mọi việc Thầy làm, tăng chúng chùa mình làm đều là để rộng kết thiện duyên để cho ai ai đến chùa cũng được yêu mến Phật và đi đến với Đạo. Từ cái việc chùa mình không thu các loại lệ phí, vé tham quan không thu, trông giữ xe không thu, tiền vệ sinh không thu, vào lọc lá không thu, kinh sách không thu, vào tất cả mọi cái đều không có tổ chức thu cái gì cả. Mọi người đến chùa đóng góp là hoàn toàn tự nguyện. Thầy với cái tâm nguyện như thế để cho ai đến chùa cũng thấy giống như mình về nhà và từ đó mà yêu kính Phật, yêu mến Đạo và đến với Đạo. Vì Thầy biết Đạo đem lại lợi ích cho chúng ta, giúp cho chúng ta bớt khổ, được an vui và sau này còn được giải thoát nữa. Đạo quý như thế, và bản thân Thầy thấy được đạo quý như vậy, mình cũng được ít nhiều, được nếm một chút, một chút thôi một chút cái hương vị của giải thoát thôi mình cũng đã thấy nó hạnh phúc lắm cho nên muốn chia sẻ cái hạnh phúc này với tất cả mọi người ừ. như hòa thượng trúc lâm cụ nói ngài nguyện ngài là một viên thuốc bổ giúp cho mọi người bớt mệt nhọc thầy nguyện là một giọt nước thôi một giọt nước thanh lương để cho mọi người được mát mẻ vào trong những cái ngày oi ả nóng bức ừ. Ừ. thế cho nên á tất cả những việc mà thầy hay tăng chúng của chùa làm đều với cái mục đích như vậy là giúp mọi người đến với phật pháp chân thật là như vậy không có một cái mục đích gì khác ngoài cái tâm nguyện ấy mọi việc của chùa đều là như vậy thế thì kinh thưa đại chúng cho nên ấy, các cái nghi lễ của chùa cũng thế từ xưa đến nay từ ngày thầy về chùa ba vàng nó còn đơn sơ như thế cho đến bây giờ chưa bao giờ chùa mình lại đặt giá cho một cái khóa lễ nào một cái cuộc lễ nào cả chưa bao giờ chưa tăng chùa mình ra giá nói giá tiền khóa lễ này bao nhiêu tiền làm đám này hết bao nhiêu tiền không có tuyệt đối luôn cái đấy là sự thật rất nghiêm túc luôn các phật tử nhà mình mà hiếu sự thì điện hoặc đến thỉnh mời các thầy thì các thầy đều sắp xếp thời gian cố gắng hết sức để xuống làm lễ cho các phật tử chỉ trừ những trường hợp khi chùa bận quá không còn ai hoặc là phật tử ở quá xa không thể đến kịp thì các thầy đành chịu ở đây thầy nói là chư tăng là cố gắng hết sức đấy ở xa ở gần nhà hiếu sự có tang sự chẳng hạn điện đến báo đến là các thầy sắp xếp để cử chư tăng đi làm lễ mà đến lễ là đến lễ tuyệt đối không bao giờ nói đến cái chuyện là tiền nong và ờ, chân thầy đã nói chùa mình không có không có cái chuyện đó các phật tử có khẳng định với thầy cái điều đó không ừ ai khẳng định với thầy là chúa vàng ờ, không đặt giá bao giờ giơ tay này xem nào đấy đấy nhé các phật tử ở xa thì xem qua truyền hình thì biết đấy tuần này người khẳng định chùa ba vàng không bao giờ đặt giá ờ, thầy cảm ơn mọi người không bao giờ không có một cái lễ nào chùa đặt giá với ai cả ờ, cái việc đó là chân thật thế thì kinh thưa đại chúng có nhiều trường hợp, nhiều gia đình mà nghèo khổ thì các thầy còn trợ duyên, còn vận động các đạo tràng, Phật tử đến trợ duyên cho. Đây gần như tất cả các đạo tràng chùa mình đều đến trợ duyên cho các gia đình. Khi nhà mình có người bệnh, có người mất, thì các đạo tràng Phật tử đến trợ duyên một cách rất nhiệt tình, không bao giờ đòi hỏi một cái thù lao gì cả, bồi dưỡng không có. Đấy là chân thật phật tử cho mình cũng thực hành như vậy đến giúp rất vô tư nhiệt tình có khi cả tuần cả 49 ngày đến tùng kinh lễ bái giúp ừ, và trợ duyên mà phật tử cho mình đến giúp một cách vô tư chân thành không bao giờ đòi hỏi cho nhiều khi nhiều gia đình thí chủ họ muốn bồi dưỡng các phật tử cũng không nhận thế phật tử cho mình cũng được cái đức như vậy và vì các thầy đã hướng dẫn rồi đến giúp cho ai người đấy không phải phật tử của chùa mình không phải trong đạo tràng mình mình đến mình giúp cũng như vậy wow. giúp với cái tinh thần đúng của người phật tử nghe không? sẵn sàng kết duyên cho mọi người để khiến cho họ mến đạo về với đạo đấy là niềm vui của mình đấy là hạnh phúc của mình cho nên phật tử chùa mình thì quý pháp và quý phước hơn là quý tiền không bao xem nặng tiền trong cái việc Phật sự. Đối việc Phật sự là Phật tử chùa mình dứt điểm, không bao giờ đặt tiền bạc lên, không có. Thầy khẳng định không có cái chuyện đó. Thế cho nên ở đây bạn Bích Thủy, bạn à, có hỏi câu hỏi này thì Thầy xin trả lời như vậy. Nghe không? Trả lời như thế để cho tất cả những ai chưa biết về Chùa Ba Vàng ở xa thì hiểu rõ, và chư Tăng Chùa Ba Vàng cho đến Phật tử Chùa Ba Vàng đi làm lễ gì không bao giờ đặt giá cho ai, không bao giờ ra giá, không đòi tiền, nghe không? Ừ, không đòi. Thế còn việc gia đình thí chủ cúng dường tam bảo hoàn toàn là tự nguyện từ xưa đến nay rồi. Đấy. Và Thầy cũng nghĩ vì cái tâm như thế cho nên chính Phật tử đóng góp để xây dựng chùa triền lại rất là rất là nhiệt thành cho nên chúng ta mới xây dựng được cơ ngơi như thế này thì thầy nghĩ đây cũng là cái cảm ứng thôi nghe không thầy cũng không tham phật tử chùa mình cũng không tham mình đi làm việc nghĩa mình đâu có tham và mình muốn cho mọi người được biết đến phật pháp mà và mình muốn được cái phúc báu cơ mà Đấy, phúc báu quý hơn tiền bạc nhiều nghe không phúc báu mới là chỗ cho chúng ta nương tựa đó, cho nên với tinh thần đó thì không những tăng ni mà kể cả phật tử chỗ vàng cũng như vậy thầy xin trả lời để cho bạn bích thủy biết về việc này để bạn yên tâm sau này nếu mà mẹ bạn mà mệnh chung thì bạn cứ thỉnh chư tăng chỗ vàng và ông yên tâm là không bao giờ các thầy đòi hỏi một cái gì cả nhé và sau đình gia đình lễ phật bao nhiêu là tùy thôi nha thầy cũng chúc cho bạn thâm hiểu phật pháp và cũng cầu nguyện cho mẹ bạn nếu mà Ờ, phải xả bỏ báo thân thì xả bỏ một cách an lành à, a di đà phật